Mỗi lít rượu chỉ có giá khoảng 10 rupee ở Ấn Độ, tính ra là khoảng 3.000 đồng một lít. Cảnh sát Ấn Độ ghi nhận hơn 80 người thiệt mạng trong vài ngày vừa qua do uống loại rượu này. Băng nhóm tiêu thụ rượu lậu trên đã bị bắt giữ. Cảnh sát bang Punjab cho biết, tới nay đã bắt giữ ít nhất 25 người và thực hiện hơn 100 cuộc đột kích thu giữ hàng trăm lít rượu lậu từ các ngôi làng và quán ăn. Theo cảnh sát, số rượu tịch thu được trưng cất từ dung dịch được sử dụng của ngành công nghiệp Mỗi năm ở Ấn Độ có hàng trăm người tử vong do ngộ độc rượu được sản xuất chui tại các xưởng chưng cất chợ đen. Loại rượu này thường được bán với giá rất rẻ,